Sốt cao nghĩa phụ vẫn chưa khỏi sao Đúng rồi hữu dịch ra Huynh có từng nghe nói Người tên Đông Phương bất hối không Chúng ta đều là người của Cao Gia Chẳng gì phải giấu giếm đệ cả Nếu Huynh không muốn nói Vậy thì thôi Đệ nhớ Lúc đệ được nghĩa phụ nhận nuôi Chỉ mới được 2 tuổi Vốn chẳng có chút ấn tượng gì đối với cha mẹ ruột của mình Hữu Dật ca Huynh được đưa vào câu gia bằng cách nào vậy Đệ nghe mọi người nói Lúc đó Huynh đã hơn 7 tuổi Huynh có còn nhớ cha mẹ của mình chứ Sao vậy Hữu Dật ca Hữu <laughs> Dật ca Hữu Dật ca Tiểu Ngực đáp Mau lấy dù đi Mưa rồi kìa Đâu có mưa đâu thiếu gia Bất luận là nóng hay không Tóm lại thì đã mưa rồi Thiếu gia Kêu gì mà kêu chứ Thiếu gia không phải trời mưa Không phải trời mưa thì là cái gì Để ta ngửi xem Thiếu gia đừng la mà Tiểu nhân lao giúp cậu Thiếu gia Thiếu gia Thiếu gia Chúng ta đi thôi Trời ơi Thiếu gia Đội trưởng nhân lao giúp cậu nha Có được không Nhìn đi ra nông nổi này phải làm sao đây Đây chẳng phải là đội ngũ của dân Trung Thanh sao Đúng đó thiếu gia Chúng ta có thể tìm dân tướng quân giúp đỡ Vậy sao có thể làm vậy được chứ Ngươi nhìn bộ dạng của ta bây giờ Làm gì có mặt mũi gặp họ chứ Thiếu gia anh hùng cũng có lúc gặp nạn mà Ta thấy nếu chúng ta còn tiếp tục như vậy <laughs> Chắc chắn sẽ bị đói chết Mùi vị ừ, toàn thân của ta Thiếu gia Mất mặt còn hơn bị đói chết Đi thôi Tìm dân tướng quân thôi Thiếu gia Thiếu gia, bộ dạng chúng ta thế này có thể vào trong sao? Sao lại không vào được chứ? Ta là con rể tương lai của dân tướng quân. Mau lau dọn một chút giúp ta được rồi, được rồi, được rồi. Không cần đâu. Đứng lại. Tiền thông báo với dân tướng quân. Cao Phúc Soái đến thăm. Cái gì? Thông báo tướng quân, đúng. Đồ ăn mày dạ, dạ, dạ. Muốn xin ăn thì ra của sao đi Đồ ăn mày Mở to mắt chó của các người lên xem Xem thử ta là ai Ta là Cao Phú soái Ta là con rể tương lai của dân tướng quân các người Các người mà đắc tội với ta Coi chừng đầu của các người đó Mọi người nghe thấy chưa Hắn nói hắn là con rể tương lai của dân tướng quân Nực cười Đánh cho ta Đừng đánh thiếu gia của ta mà Không được đánh mà Đừng đánh Đừng đánh thiếu gia của ta Đừng đánh mà Nhà đầu thối, nhà đầu thối Con nhà đầu chết tiệt này, dậy mau đi Con làm cái quái gì vậy Con lại đập trúng phần lưng của ta rồi Đau chết đi được Mẹ à, con đâu phải cố ý đâu Châu Dân sao không thấy đâu cả Con nhà đầu ngốc Con phải để tâm một chút nếu không Trần Tam Lục sớm muộn gì cũng bị người ta cướp đi Mẹ đang nói châu dân sao Nếu không phải vì nó có ngân phiếu Mẹ còn lâu mới để tụi nó đi chung với chúng ta Một tấm phiếu mỏng manh Có thể đổi lấy những ngân lượng sáng chói Không thì mẹ còn lâu mới để chúng đi Vậy đi Mau lên Nếu không cơm sáng sẽ bị giật sạch đó Mau lên mau lên Tiểu ma qua Tối hôm qua ngủ dưới đất quen chứ Tiểu thư gia của nhà ta còn ngủ được Người hạ nhân như ta đương nhiên không thành vấn đề rồi Ông Mọi người thức dậy ăn sáng mà không gọi một tiếng Đúng là không có nghĩa khí Mặt trời đã mọc cao lắm rồi Là do các người ngủ nướng Còn trách bọn ta Giữa chúng ta thân phận địa vị khác nhau Nói chuyện với ta Phải chú ý chừng mực Ta là lãnh đạo đó Không lẽ mặc lông bào Thì bà sẽ thành thái tử sao Thái tử gì chứ Ta là thái hậu Chỉ mà ta biết được chẳng được bao nhiêu cho ta xem chút nào sợ gì chứ Không được Thư tính vốn là thứ rất cá nhân Bất luận thế nào cũng không xem được đâu Không xem thì không xem Bù lưu bù loa Ba la ba la Tam lục Thư nhà của huynh đã ghi xong chưa ừ, Còn hiên đệ thì sao Vậy tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau ra phố Gửi thư ra ngoài nhé Được Đợi khi đệ ăn xong chúng ta sẽ cùng đi Sao vậy Con không ăn sao Kinh tởm Con vào phòng thu dọn đồ đạc đi à, Đợi đã Hôm qua con ngủ sớm quá Vẫn chưa rửa mặt tay chưa cũng chưa rửa Giờ lắm mau đi rửa đi Mẹ Mẹ đang giúp con hay hại con vậy có gì đâu mà lại như vậy Nào nào nào ăn đi ăn đi Ăn mau lên người làm đàn ông à. người chơi ta không có học thức à. Ngay cả chuyện cũng không nói được Ngộ nhỡ để hắn biết ngươi là con gái Thì vẫn sẽ mặc kệ như thôi Lôi cặp đệ à xem ngươi phải làm thế nào Hiện đệ Trần Tam Lục ta căm ghét ngươi Lôi cặp đệ lôi cặp đệ Sao ngươi lại làm ra chuyện này hả Nghĩa phụ Mấy hôm nay ta cứ mê man suốt Chuyện mà ta đã nói với con Con chẳng làm được chuyện gì cả Nghĩa phụ Con đã tìm được Trần Ánh Trúc Mà người đã nói Nhưng mà bà ấy chỉ là một người phụ nữ nhà nông Giả lại Con trai của bà tên là Trần Tam Lục Không tên là Lưu Hoành Cửu Cho nên con không hề động tay Con trai của Trần Ánh Trúc không phải là Lưu Hoành Cửu Không lẽ Trần Ánh Trúc đã có phát giác Bà ấy đang gạt con Nghĩa phụ Không biết rằng con có thể biết Tại sao người lại phải xử tội chết người thanh niên trẻ này vậy Chuyện mà ta kêu con làm Chắc chắn có lý do của ta Làm việc cho người nhưng không tuân thủ một quán Vậy mới không khiến người rơi vào tội bất nghĩa Được rồi không cần phải nói nữa Chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ta Đúng rồi Cô gái trẻ tại ngôi nhà trong rừng Còn xử trí thế nào Cô ta tên là Sở Nguyệt Sư phụ của cổ có mối thù không đội trời chung của ta Ta phải diệt cỏ tận gốc Để trừ hậu quả. Còn đã xử trí rồi chứ Sư phụ Người có thù với người là sư phụ của Sở Nguyệt Không phải cô ấy Câm miệng Còn lại lần nữa Không chấp hành mệnh lệnh của ta con không phải cố ý làm trái mệnh lệnh của nghĩa phụ Con chỉ không muốn nghĩa phụ làm sát người vô tội Vô tội Con có biết là ai đã dùng roi đánh ta bị thương không Kém chút nguy hiểm đến tính mạng Nghĩa phụ Là sư phụ của sở nguyệt Người phụ nữ ác độc này Vẫn luôn muốn ta chết Người nào là kẻ địch với ta Ta không thể nào để họ sống được Nghĩa phụ còn xin to gan khuyên can người một câu Người đã báo thù rồi Có thể tha cho sở nguyệt không Ta thật sự không ngờ rằng Ta đã nuôi dưỡng con mấy mươi năm Con lại vì kẻ thù mà chống đối với ta Nghĩa phụ Sở nguyệt không phải kẻ thù Vậy thì là gì Nghĩa phụ không biết đấy thôi Phúc soái rất yêu thích sở nguyệt Nếu như làm sở nguyệt thương Còn sợ Phúc soái sẽ đau lòng con nói sao Phúc soái ở bên sở nguyện đó sao Đúng vậy nghĩa phụ Phúc soái một lòng không chịu về nhà Chính là muốn được ở bên cô ấy Sao lại trùng hợp như vậy Sao con trai ta lại thích đồ đệ của người đó chứ Tuyệt đối là do người phụ nữ này đã sắp đặt Người đàn bà nham hiểm Con cũng từng khuyên Phúc soái Kêu cậu ấy đừng bị sở nguyện mê hoặc À. Phi Nhi Con và Phúc Soái tình như thủ túc Vì sự an toàn của nó Lập tức đưa nó trở về Dạ, nghĩa phụ Con sẽ dốc toàn lực đưa Phúc Soái trở về Nhưng nghĩa phụ, sở nguyệt Không cần phải nói Đi sớm về sớm Dạ muốn mưu tài hại mệnh sao La Thúc Sao tự nhiên à. Thúc lại dừng xe vậy Ngã rẽ. Ông rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy à? Cặp đệ Chỗ này là ở đâu vậy Sao đột nhiên lại dừng xe vậy Tam lục Lão bộc này à? của huynh kỳ lạ lắm Hai con đường lại phải suy nghĩ ra buổi Chỉ là đường thôi mà Nhìn gì mà nhìn chứ một ngã rẽ, hai con đường à. Ta đây Thực sự phải đến hỏi thăm các dịch trạm quanh đây mới được Đi đại một đường là được Ta sợ ngộ nhỡ đi nhầm Trước khi trời tối không tìm được dịch trạm Vậy thì phiền phức to Đúng rồi Tam Lục Chẳng phải Huynh biết đoán chữ sao Mau dự dạ. đoán đi dạ Chúng ta nên đi dạ. con đường nào tốt hơn Cái này Lôi hiền đệ Đệ cũng biết đoán chữ Hay là mỗi người một chữ Xem như tham khảo để cảm thấy thế nào Được đó Ta sao Cặp đệ Thì ra cậu cũng biết đoán chữ sao ừ, Không phải cậu từng nói với ta Cậu không biết nhiều chữ sao Quả thực Là năng lực của ta dạ, Có hạn Con đừng khách sáo nữa Trước khi Trần Tam Lục Chẳng phải thi đoán chữ với con sao Cậu ta thua cho con nữa kìa <laughs> Cặp đệ Biểu diễn cho mọi người xem đi à? Mau lên đi Cao thủ chơi cờ Cũng chơi chấp đi trước mà Nhường cho Trần Tam Lục đoán trước nếu huynh ấy không đoán ra được Ta ra tay cũng không muộn mà Tại sao lại bắt con bẻ mặt hả Cái này mà là bẻ mặt sao Đây gọi là thua người không thua trận Còn nói cũng hay lắm Chơi cờ, chơi chấp Lô cặp đệ anh nè Chúng ta bắt đầu được chưa được thôi Không phải con muốn tìm cơ hội nói chuyện với người ta sao Nắm bắt cơ hội mau lên Đi mau đi Tuyệt đối đừng có hỏi ta đây là chữ gì nha Hiện đệ Ta vốn dĩ định dùng hai chữ trái phải để đoán tướng tự Nhưng bây giờ lại có thể Châu hiện đệ và tiểu ma qua Tướng tự của nó cũng đã thay đổi Trở nên khó mà quyết định Hiện đệ để giúp ta xem thử đi Châu dân và tiểu ma qua Liên quan gì tới chữ của huynh chứ Trái thêm nhân là trợ Phải thêm nhân là hộ Hai tướng tự này đều thuộc về chính tượng Nhưng mà Tam Lục kém hiểu biết Trong thập bát pháp quán chữ mà ta đã học Ta lại không tìm được cái nào là hiện tượng tốt Hiện đệ, để nói từng đã học qua Phép chia chữ độc môn Có thể xem thử cái nào tốt hơn không Trái thì trái, phải thì phải Có thêm nhân hay không Cũng chỉ là trái phải thôi Quỳnh nói nhiều như vậy Đừng nói ta Mẹ, à, mẹ nghe hiểu không cái đó thì trần tam lục người ta không hiểu Cho nên mới hỏi con Con nói cho người ta nghe đi mau lên Thiếu gia Xem ra thiếu gia hỏi nhầm người rồi Châu Hiền Đệ Đệ cũng học hành đầy đủ Hay là đệ nghĩ thử xem Trái thêm bộ nhân trợ Phải thêm bộ nhân hộ Hai chữ này đều thuộc chính tượng Hiền Đệ để cảm thấy trái tốt hay phải tốt Ra ngoài nhờ bạn bè Có lẽ sang trái được người tương trợ tương đối tốt Tạ trời tạ đất Châu dân đã chỉ ra từ trái rồi Vậy chỉ còn lại nhất định là phải Nhưng ta Ta thật sự không biết đoán chữ Cặp đệ thế nào Trần Tam Lục nói trước Châu Hiền Đệ Nói có vẻ như có đạo lý lắm Dù sao thì Châu Dân nói gì cũng tốt Nói gì cũng được Nếu lời cặp đệ vẫn chưa có đáp án Vậy thì chúng ta đừng làm phiền cậu ấy nữa Ta nói Phải tốt Tại sao Bởi vì Trái có người Phải cũng có người Ngoài người ra Còn được Ông trời phù hộ Không lẽ chúng ta ngoài sự giúp đỡ của người Không cần sự giúp đỡ của ông trời sao Hiền đệ quả thật là một câu làm tỉnh người đang mơ Tại hạ bái phục bái phục Vẫn là cặp đệ chọn tốt Ta cũng chọn phải Mọi người xem đó Cặp đệ nhà ta giỏi giang biết giường nào Đương nhiên cần đến sự phù hộ của ông trời rồi Cặp đệ Quả nhiên là người cao minh hơn Làm sao đây thiếu gia Chính là quán của người phụ nữ đó Người phụ nữ nào Chính là người vừa mập vừa xấu đó Bánh bao thịt đây Cho ta một cái bánh bao thịt Bánh bao thịt Đúng Chính là bánh bao thịt Chúng ta sẽ dùng chiêu dương đông kích tây Là sao ạ? À? Bánh bao đây, bánh bao vừa mới ra lò đây Bánh bao đây Bánh bao vừa mới ra lò đây Cho hai cái bánh bao Bánh bao đây Đến nào Bánh bao vừa mới ra lò đây Làm gì vậy Xin lỗi xin lỗi Thật lòng xin lỗi Dám trộm bánh của ta hả Thiếu gia Thiếu gia Dám trộm bánh của ta sao Chạy mau Tiểu ngược đáp chạy mau đi Chạy mau đi Quỳ xuống cho ta Thiếu gia à. Dám chơi chiều này với lão nương Bọn bay còn non lắm Thiếu gia à. Chẳng phải cậu nói Mấy người phụ nữ mập như heo dễ dạt nhất sao Ai mà biết được người mập như heo này lại là một ngoại lệ Ta là bánh bao Tây Thi nổi tiếng nhất trên con phố này đó Hai người có phải xem trúng vẻ đẹp của ta Cố tình đến đây Tạo mối quan hệ không Không phải không phải Bà chủ à bọn ta không phải ý đó Xin hãy gọi là bánh bao Tây Thi Bánh đào Không phải Tây Thi Bánh đào Tây Thi Bà nghĩ xem Bây giờ bọn ta vẫn chưa trộm được màn thầu của bà Chúng ta nước sông không phạm nước giếng Hãy tha cho bọn ta nhé Xin bà đó Nói gì chứ Mấy cái này tính thế này Nếu hôm nay hai người không trả Ta lập tức đưa hai người đến quan phủ Đừng mà đừng mà Bọn ta đền thế nào đây chứ Bây giờ bọn ta chẳng có đồng nào cả Lấy mạng thì có hai mạng đây Được Ta sẽ lấy mạng của hai người Cứu giới Thiếu gia cứu mạng Thiếu gia cứu tự nhân đi thiếu gia Bà chủ à không phải Bánh bao Tây Thi Bọn ta chỉ là tùy tiện nói vậy thôi Bà cứ tùy tiện mà nghe Nhìn bộ dạng của cậu trắng trẻo non nớt Thật sự khá tương xứng với ta đó Ta sẽ cho ngươi ở rễ Nhà thế gia bánh bao của ta Làm chồng của ta Không được Thiếu gia nhà ta đã có hôn ước rồi Có hôn ước Thiếu gia hôn rồi kìa Thật sự hôn được rồi kìa Mà sao không có thai đâu mà yên tâm đi Muốn làm quen được với bánh bao tây thi này Không dễ chút nào đâu Đúng đó đúng đó Không quen không quen Qua đây Lập tức thu dọn chỗ này cho thật sạch sẽ Cho tới lúc lão nương hài lòng mới thôi Nếu không thì Thiếu gia Bây giờ làm sao đây Thiếu gia Người lời lắm rồi Làm việc đi <laughs> Lỗ to rồi, lỗ to rồi Thiếu gia, trời đang lạnh Cậu đừng đụng vào Để tiểu nhân làm cho Sao có thể chứ Đại trưởng phu nói rửa là phải rửa Nhưng mà cậu có bao giờ phải chịu khổ thế này đâu Để tiểu nhân làm Anh chàng đẹp trai Làm theo ý ta đi Bánh bao chỗ này Người muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu Cầm lấy đi Cầm lấy đi không ăn thì thôi Thiếu gia tiểu nhân xin cậu đó Cậu hãy mau giết thương cho đại lão gia đi Cậu sao có thể nếm được nỗi khổ này chứ Sao có thể chứ Đại trưởng phu vẫn là có câu nói đó Nói rửa Thì ngươi phải rửa Được tiểu nhân rửa Cậu đừng đụng vào Lão gia Nhà môn phòng nói lão gia đã đợi thiết sự lâu lắm rồi Có phải có tin tức của Yên Nhi rồi không Phu nhân dạ, dạ, dạ, Thư của Yên Nhi Tốt quá rồi Cuối cùng Yên Nhi cũng có tin rồi Con bé này Đã rời khỏi trấn quan hỷ rồi Lão gia Chuyến đi này đường xá xa xôi Một đứa con gái làm sao mà được chứ Trên thư của Yên Nhi nói Bên cạnh có bạn bè Mấy chuyện xung quanh Có tiểu ma qua lo liệu giúp Lão gia Bạn của nó chúng ta lại chẳng quen biết gì Chỉ nghe lời nói Sao có thể tin được chứ Nhưng con gái hiện đang ở nơi xa Chúng ta có lo lắng cũng vô ích Ta đã thông báo các trụ phòng quân Ở các dịch trạm Chỉ cần nhận được sự cứu viện của dân yên Phải toàn được giúp đỡ Vậy nếu như Yên Nhi không cầu cứu thì sao hay là lão gia trực tiếp phái quân đội bảo vệ Yên Nhi đi Phu nhân Cách này tuyệt đối không được Thông qua sự việc này Không lẽ phu nhân còn chưa nhận ra sao Chỉ cần quân đội ra mặt Yên Nhi lại cho rằng Ta đang dùng chức vị ép nó Sự chống đối của nó sẽ càng lợi hại hơn Chúng ta chi bằng buông tay để cho nó ra ngoài sông pha Nếu không Chỉ khiến cho nó càng ngày càng xa rời chúng ta Đúng vậy Lão gia Hảo tử hương này Số cuộc là nơi nào vậy Tại sao Yên Nhi lại tới đó Cao gia Cách hảo tử hương không xa Chuyến đi này của Yên Nhi Chính vì cái này Vậy không được đâu lão gia Chúng ta không thể để Yên Nhi mất đi lễ nghi lễ tiết được Đúng vậy Cái mà ta lo lắng Chính là cái này Ít nhất chúng ta phải đến thông báo cao gia một tiếng Để mắt công Yên Nhi đột nhiên viếng thăm thì quá đường đột rồi Trên thư Yên Nhi nói Mỗi lần tới một nơi sẽ viết thư về báo bình an Đợi sau khi nó sắp tới hào tử hương Ta sẽ đi ngựa trước nó một bước Đến hào tử hương đưa nó về Vậy thì tốt Vậy thì tốt Cao Hướng Thiện yêu cầu tạm quản việc kết thông gia Vậy thì tốt Chuyện Yên Nhi bỏ nhà ra đi Thì có thể che giấu được họ rồi trấn quan hỷ Ai mới có thể quan hỷ cho được kia chứ Sở Nguyệt Ta phải làm gì cô đây Thiếu gia Để tôi nhân giúp cậu Thiếu gia Cậu chưa từng làm qua mấy chuyện này Để tiểu nhân làm cho Thiếu gia Phu quân Không biết thái rau thì cứ đi rửa chén đi ờ. người người đang đốt lửa gì vậy hả Có biết làm không hả Đi rửa chén ngay đi Rửa chén Rửa chén Đây Đây Ăn xong bánh bao của ta Chính là người của ta Phu quân Bà chủ à Đến đây đến đây Bà chủ Hai cái bánh bao thịt Thiếu gia mau ăn đi Ba văn tiền Phu quân Mau qua đây thu tiền giúp tôi một tay nào Đến đây à, Thiếu gia gọi cậu đó Thiếu gia để có thể điền đầy bụng Cậu đi mau lên à? Đi đi Ba dân tiền Phúc xoay Phi thiếu gia Phi thiếu gia Thiếu gia chịu nhiều khổ lắm Trước giờ thiếu gia chưa từng rửa chén chai cả Lại chưa từng bị bà chủ tiệm bánh đau ức hiếp Khách quan đi thông thả ừ. phúc soái đệ ừ. cần gì phải làm vậy chứ Cuộc đời này có ai mà không chịu khổ Trước kia chính vì đệ đâu sống quá sung sướng Nghĩ lại con người trước kia của đệ đáng ghét thật đó Trưởng thành là chuyện tốt Nhưng cũng không cần phải lưu lạc ngoài đường Sống bằng nghề ăn mày sao Nhiều đồ ăn như vậy không nhét được mồm của người sao cắm miệng Thiếu gia tiểu nhân chỉ thấy không đáng thay thiếu gia thôi Cái gì mà đáng chứ không Tóm lại từ chuyện này ta có thể biết được Ngươi là một đệ tử đáng tin cậy Vậy thì đáng rồi Thiếu gia Cậu khiến cho tiểu ngực đáp không biết nói gì nữa Hạnh phúc này đến quá đột ngột rồi quá đột ngột Tả Phi Tại sao huynh lại quay về vậy Không lẽ là vì muốn cứu vô dụng vô phương cứu chữa như ta sao Nói ra dông dài Phúc soái Ta luôn xem đệ là đệ đệ ruột của mình sau này đệ đừng lúc nào cũng chống đối ta nữa Chỉ cần huynh không làm khó đệ Đệ sao có thể chống đối với một võ lâm cao thủ như huynh được chứ Xem ra đệ vẫn không thể tha thứ cho ta Lần này ta thật sự bất đắc dĩ Bất đắc dĩ sao Gì mà bất đắc dĩ Phúc soái Sở Nguyệt đã rời khỏi rồi để còn ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì nữa Sao cơ Sở Nguyệt à? đi rồi sao ừ. Là chuyện gì Cái này tiếng nữa tính tiền Tiểu Ngực đáp Cầm lấy chút ngân phiếu Đưa thiếu gia về nhà Đa tạ phi thiếu gia Vậy còn Quynh Quynh không về chung với mọi người sao Ta còn gì khác phải làm Còn một ít thời gian Hai người nhất định phải cẩn thận Nếu còn gặp nạn Sẽ không trùng hợp gặp lại được ta đâu Vậy ờ, Vậy huynh lấy thêm chút lương thứ cho đệ đi Số tiền phải lớn một chút Còn ngưỡng người ra làm gì Đưa đây nào Cầm lấy Đi đi Vậy hai người cẩn thận Tư thiếu gia đi thông thả Thiếu gia Chúng ta về nhà sao Người ngốc quá Chúng ta không có tiền Cũng không về nhà Bây giờ có tiền Tại sao lại phải về chứ Không về sao Qua đây Qua đây Ta nói cho ngươi nghe Hai người họ đã ép sở nguyệt đi Hai chúng ta không thể từ bỏ biết chưa Thiếu già của nó cái gì chứ Tiểu ngực đáp đều sẽ nghe theo Ăn no rồi Tiểu nhị Tính tiền Cậu cho hơi nhiều rồi đó Cứ cho hết đi Khoan đã Dưới gối mẫu thân đại nhân Con được sự giúp đỡ của La Thúc và mọi người Hiện rất bình an trên đường gặp không ít chuyện mới lạ Nhưng vì cách nhà càng ngày càng xa Sự nhung nhớ mẹ ngày càng nhiều Hy vọng chuyến đi có thể mau chóng kết thúc Sớm ngày trở về Hầu hạ bên cạnh mẫu thân Con tam lục kính bậm Nơi này đã không an toàn Xin lập tức dọn nhà Phi Một phụ nữ như mình có thể gặp phải nguy hiểm gì chứ Nếu như mình rời khỏi Ngay cả thư của Tam Lục cũng không thể nhận được Không thể làm vậy được Mình và tả phi đó không thân không thích Tại sao lại kêu mình dọn khỏi đây nhỉ Đợi khi Tam Lục trở về Rồi hẳn bàn bạc lại Cậu ra phía sau Kêu mẹ của cậu lên trên này Cái gì cái gì Mẹ Mẹ ơi Mẹ Kêu kêu kêu cái gì mà kêu hả La Thành Thúc lúc nãy nói La Thành Thúc Con chưa nói gì cả Thúc ấy chạy mất tiêu rồi Nói gì chứ Lão La nói gì Con cười gì vậy con nói con nói Mẹ con nói rồi <laughs> Mẹ tuyệt đối đừng tuyệt đối đừng giận Sao hả Mẹ con Mẹ của con Cổ thụ sắp nở qua rồi Lô cặp đệ Con đồ đáng ghét Thằng quỷ đáng ghét Con dám nói mẹ là cổ thụ sao Mẹ Mẹ đừng giận mà La Thành Thúc Đã động lòng rồi đó Lão La chết tiệt Được rồi được rồi Đừng nhiều lời nữa Trên đường đi có nhàm chán Sao có thể lấy mẹ của con ra làm trò đùa hả Con ăn no nên rảnh rỗi hả Con không nói bậy là La Thành chính miệng nói Thúc kêu con ra sao ngồi để mẹ lên đó Cùng thúc dao chạy dai kéo dây ngựa kéo dây ngựa Đủ rồi đủ rồi Lão La chết tiệt Mẹ phải đi hỏi rõ ràng Không cần Đã không kìm nén nổi chạy mất tiêu rồi Còn cái khúc gỗ đó ai thèm quan tâm chứ Lôi hiền đệ Đệ không được lấy chuyện này ra đùa đâu Trước giờ La Thúc rất vững vàng Có phải đệ nghe nhầm lời hiểu nhầm ý không Vậy ý của huynh là ta nói dối sao Bộ ta sẽ lấy mẹ ta ra làm trò đùa hả Đừng tưởng chỉ có mình huynh là hiếu tử Ta là người xấu Đừng tưởng rằng bản thân ngâm được vài câu thơ thì giỏi lắm Ta biết nói cả tiếng Tây đó Tại hạ tài học ít ỏi Không cách nào biện luận với đệ Cam bái hạ phong Cặp đệ à Cậu có cách nghĩ gì đối với việc này là thằng thuốc lúc nào cũng thấy ta chú mắt Còn tên mọt sách này nữa Lúc nào cũng thích phê bình ta Ta không ngóng tên nổi Phải cống hiến mẹ của ta ra ngoài Đúng đó Con quỷ con quỷ này Con đem mẹ của mình ra làm vật phẩm cống hiến sao Để xem mẹ có nhổ hết răng của con không Lên xe Lên xe hết đi Lên xe Vì Thiên Tiêu Chúng ta không đợi La Thúc sao Ai cũng biết ông ấy đi đâu làm gì chứ Lên xe đi La Thành Thúc bản lĩnh cao Sợ không đuổi kịp chúng ta sao Con còn nói nữa hả Muốn bị đánh sao Lên xe lên xe Đừng đợi nữa Đi thôi Đi thôi đi thôi Dì Thiên Tiêu Dì đi như vậy Là Thúc Không thể nào không đủ theo gì được Ai Ai có thể đuổi theo ta được chứ Ta không để cho máy đuổi đâu Mẹ Mẹ thừa nhận rồi Thừa nhận rồi Thừa nhận rồi Thừa nhận rồi Cái con quỷ này Mau lên xe đi Mẹ lái xe Con vào trong đi Vào trong Vào trong Cô nương Công phu tốt lắm đại hạ chỉ là một nữ lưu mà thôi Không đáng để ông theo dõi Mấy hôm nay Cô cứ đi theo bọn ta Cô có mục đích gì Đường lớn ai cũng được phép đi Ông bằng cái gì là cho rằng ta đang theo dõi các người Không lẽ Ông không cho rằng Chúng ta là những người đi chung một đoạn đường sao <laughs> Không lẽ Cô kêu ta tin tưởng Một nhân vật độc ác đối sử dụng bán nguyệt tiêu độc môn này Là người cùng đường sao Ông quen với bán nguyệt tiêu Ông là ai Ta là ai không quan trọng Chúng ta nước sông không phạm nước giếng Ta hy vọng cô nương sau này đừng lớn lút theo dõi tại hạ nữa Cái này ông không cần phải lo lắng Có theo dõi ông hay không ta biết tự lo liệu Cô hãy nghe kỹ đây Ta xin khuyên cô một câu Cô đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt Nếu như lần sau chúng ta gặp lại Sẽ không biết kết quả như ngày hôm nay Dạ. Đúng rồi dân yên Có loại thuốc nào có thể khiến cho người ta nói thật lòng không vậy Lôi cặp đệ Cô muốn làm gì dạ, vậy Đừng có căng thẳng Ta chỉ muốn để cho lão ngốc đó nhìn thử thôi Để mắt công mẹ của ta lúc nào cũng phải lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của ông ấy Lôi hiền đệ Tại hạ khuyên hiền đệ đó Hãy thay đổi cách nói chuyện của mình đi Cách ăn nói dùng từ của tội quả thật không ổn Ăn no sinh năm nổi sao Nếu như không có việc làm gì Hãy đem cục thai mượt đi rửa cho sạch đi Hiền đệ à Lúc nãy ta vừa mới nhắc đệ Sao đệ lại ăn nói bậy bạ nữa rồi Thang mực có rửa một ngàn năm đi chăng nữa Nó cũng không thể nào thành trắng Vậy cho dù Quynh có nói ta một ngàn năm Ta cũng không thể nào giống như Quynh Ăn nói văn văn dễ dễ được Tam lục Cặp đệ đang đùa với Quynh đó Mau ngồi đi dạ Thôi vậy thôi vậy Châu Hiền Đệ Đệ đang chế thuốc sao <laughs> Cái mà ta biết không nhiều lắm Chỉ là lấy nguyên liệu có sẵn tại đây Làm một số cao dược mà thôi Hiền Đệ quá khiêm tốn rồi để có thể làm việc tới thế Còn ta, trong bụng toàn thơ ca Cũng chỉ là một người thư sinh nghèo biết đoán chữ mà thôi Mọi người nói đi Rồi lại nói lại Đều là nói nhảm Hiền đệ Để thấy ta nói không đúng sao Châu Hiền đệ Đích thực là người có tài nhất trong số chúng ta mà Không phải sao Cho nên Huynh thích cậu ấy lắm sao Cặp đệ Ta đích thực rất thích Châu Hiền Đệ ừ, Có thể làm bạn với một người như Châu Hiền Đệ Quả là có phúc Cặp đệ Cậu giận rồi sao Ta giận lúc nào chứ Cậu vốn dĩ tốt hơn ta mà Có mặt nào là không tốt hơn ta kia chứ Hiền đệ chế thuốc Khiến ta nghĩ ra được một câu đối trên Là gì Nói ra đi Để cặp đệ có thể vui lên Cao ăn được Thuốc ăn được Cao dược không ăn được Cao dược giống dĩ dùng để thoa Sao có thể ăn được chứ Cặp đệ Cái tam lục nói là câu đối Là niềm vui Cậu đừng gây gỗ Hiền đệ à Nếu như đệ cảm thấy ta nói không đúng Hay là đệ Đối câu đối sao nhé Câu đối sao Ta làm gì biết câu đối chứ Nhìn thấy bộ dạng này của cặp đệ Ta nhớ ra câu thế này Nói nghe thử nào Tính dễ trị, khí dễ trị Tính khí không dễ trị Thú vị lắm, thú vị lắm Lôi hiền đệ đã nghe rồi chứ Châu hiền đệ nói đệ, tính dễ trị, khí dễ trị Tính khí của đệ không dễ trị Hai người hay lắm, lại chơi cười ta Cặp đệ Chỉ là nói đùa thôi mà Muốn cậu được vui Cậu đừng cho là thật được không Không được Chẳng vui gì cả Hiền đệ Đệ quá nhạy cảm rồi Đừng động vào ta Cặp đệ Ta xin lỗi cậu nha Ta vốn không phải cùng à. một loại người với các ngươi Các ngươi là người có học Biết được chữ Trong bụng đều là học vấn cả Còn ta, ta chỉ là một người thô lỗ Vốn không xứng đáng làm bạn của mọi người Cặp đệ Cặp đệ Vui buồn bất thường Thật sự khiến người khác tốn công sức Châu Hiền Đệ Tính khi của Lô Hiền Đệ chính là như vậy Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh Đừng để trong lòng Quỳnh chẳng hiểu gì cả Thiếu gia Cao dược này có cần làm nữa không Chuyện gì vậy Làm gì vậy Làm cái gì vậy Dì Thiên Tiêu Ta có chuyện muốn hỏi gì Ta và La Thúc của con Tuổi tác hai người cũng được Nhưng ta trẻ hơn ấy nhiều đó Bọn ta chỉ nói chuyện giải sầu thôi Bọn ta chẳng có gì cả không có Dì Thiên Tiêu Ta không muốn hỏi La Thành của gì Vậy giờ là chuyện gì Dì Thiên Thiên Dì hãy thành thật trả lời con Lôi cặp đệ có phải thích tam lục không Nó nói với con rồi sao Quả nhiên là vậy Nó không nói với con sao Nói hay không nói cũng có gì khác biệt đâu Con biết phải làm sao rồi Danh nhiên Danh nhiên. Cái miệng của mình Cái miệng Cái miệng Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi Tiêu rồi Lần này tiêu rồi Ta không phải là người muộn nhất đúng không Buổi ăn sáng thịnh soạn quá Mọi người sao vậy Sao buồn bã thế này Châu giờ dịch tiểu ma qua đâu rồi Đi rồi Đi rồi sao Tôi từ đầu tiên 的无半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云野和娘一样的背影。基地，基啊！还好多事情没有做，还有好多话没有说。基地，基地，福山，我求求你。 不要只惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住！不是，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师母。朱云，我什么都没有。陈三爷，我只喜欢你，我也要你只喜欢我。 花生啊，是要早生贵子。老天爷，没看见，没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你了。主月大姐，左贝大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你浪迹天涯。